chào mọi người quay lại kênh của mình đây hôm nay tiếp tục một số máy câu giới thiệu tới mọi người mua ủng hộ mình nha in cái việc cái này đầu tiên con này uh, Ryobi PD 1000 à 100 RD sai thật của con này thì khoảng tầm 1000 con này sản xuất ở Nhật RD là cổ thả mở nhanh đây con này với cái sái này á sái thực cổ tầm một ngàn với cái sái này mà cột này gọi là cột lớn đó nha mọi người đó một bình động con này cược số 260m cược số 3 120 cược số chín mươi mét ratio của nó bốn trăm sáu khuyên đã cược bằng đá con rất là đẹp nói chung là con này ngoài hình con khá là đẹp nha mọi người ngoài hình theo mình đánh giá là trên 90 phần trăm máy rất là mượt đây khóa Con này thì sản xuất ở Nhật luôn Đây xả mô bính đôi chuột Triệt đôi chuột Rồi ok Đó Ngoài hình thì như video nha mọi người Con này con số 1 mình bán 230 ngàn 1 230 Ok Số 2 là một con xả đôi chuột Đây qua Carbon Swinger S900RD, RD cũng là cối tháo mở nhanh. Đây, cột này cũng thuộc dạng cột lớn rồi. Đây. Carbon nha mọi người. Cối carbon. Con này cược số 4 chín cược số 5 rưỡi cược số 6 hai Đó, một pin động. Sái thực của con này thì khoảng tầm ba ngàn rưỡi cho tới 4 ngàn nha mọi người. ba ngàn rưỡi tới bốn ngàn đây khóa máy chạy hơi kêu rồi mọi người vệ sinh lại nhá đó con này sản xuất ở nhật rồi mới xịt đôi chuột này đó cứ ngắt nha mọi người nhả đôi chuột ra ok rồi khuyên nó cược bằng đá cũng con khá là đẹp đó. ngoại hình tổng thể của nó thì như thế này đây khoảng được 80 phần trăm con này con số 2 à, mình bán 400 nha mọi người 2 400 ngàn 3 một uh, em Daiwa Carbon Sprinter 700R carbon size thật của con này cũng khoảng từ 700 cho tới ngàn con này cối này cũng là cối carbon đây ok à, carbon sprinter ST cước cước cước cước số 2 trăm rưỡi số 3 100 số 4 75 m ok con này thì sản xuất ở Taiwan Taiwan nha mọi người máy sản xuất ở Taiwan đây chỗ ra cực cũng có đẹp này về mọi người vệ sinh này xíu nha đó đây một bình động ok khóa này mở này ok rồi ngoài hình thì như thế này con này sản xuất Taiwan mình bán một trăm rưỡi ngàn con số 3 150 150 ok số 4 một con đai quá đời mới sản xuất ở à, gì đây made in China con này đời mới hàng đời mới nha mọi người đó máy rất là mượt con này mà bạn nào không quan trọng ngoại hình á thì mua con này sai được ngon vì con này à, nó bị à, mẹ một xíu ở đây này cái này do về cẩn banh cẩn báo đâu nó gãy cho mọi người chứ bỏ vô trong cái bỏ vô bạt máy á vẫn giữ ok không có một, một vấn đề gì hết á nên con này mình sẽ bán rẻ cối của con này là cối kim loại đây để mình vua ờ, vua World Shipping 3 ngàn Size thực của con này à Size thực của con này cũng khoảng tầm 2 ngàn rưỡi 3 ngàn Ồ oh, Đâu rồi đâu rồi đâu rồi Tải cá Tải cá con này tải cá khoảng 6 tới 7 kg 6 tới 7 kg rồi cược Cược số 3 220 Cược số 4 60m Ok Rồi Chỗ ra cược cũng con rất là đẹp nha mọi người Đây khuyên ra cược cũng con rất là đẹp Rồi mô bình động Này mày êm mượt quay em ru khóa này mọi chức năng ok hết đây ok con này thì mình bán với giá hai trăm rưỡi con này mà không bị nứt chỗ này á thì mình phải bốn bán là bốn trăm rưỡi nha mọi người số 4 250 rồi số 5 bà này bà gì đây đây có ai Emblem X một bao nhiêu đây một ngàn T rồi một ngàn T con này sản xuất ở Nhật thông số thì muốn mơ hết rồi con này tải cả khoảng tầm uh, 5 kg 4 tới 5 kg nha mọi người tải cả khoảng tầm 4 5 kg máy nhỏ mà vài nồi công đây còn à, thông số cược ở đấy thì à, mình mơ quá rồi mình thấy này nha mọi người dòng IBM này thì à, báo mượt đó này chỗ ra cửa con mấy kẹn luôn sáng bóng luôn nha mọi người chỉ có hai cái tay quay bằng bằng bằng bằng số này á thì cái số này nó mục rồi số này nó mục rồi nha mọi người <coughs> về mọi người để vậy hoặc bóc cái số ra cũng được không thì à, cứ để mục mục gì thể hiện ta à, dân câu chuyên nghiệp lâu năm lắm rồi còn sản xuất ở Nhật nha mọi người này máy này gió thổi mát lên á nó quay mà gió mát lên á êm mà mượt nha mọi người đó rồi khoảng cứng ngang này đây ngoại hình như thế này đây con này bản 400 con số 5 6 <clears throat> à, một con Suzumi spin Fighter 1500 size thật của con này cũng khoảng 1500 cược 1.5 vô 180m, cược số 2 vô 130m, cược số 3 vô 100m. Con này thì sản xuất ở Nhật. Đây. Khuyên ra đã con rất là đẹp, ngoại hình của con này cũng con rất là đẹp nha mọi người. Này khuyên ra đã con đẹp này, ngoại hình cũng con đẹp. Cổ kim loại. Anti reverse high power. Ok. ratio 5.3 5.3 ratio khá là cao rồi so với máy đứng đây ngoại hình con này thì cũng khoảng khoang con khoảng trên 80 phần trăm nha mọi người trên 80 phần trăm máy thì bao mượt mượt kinh khủng luôn đó gọi là bao mượt đó khóa này khóa là trở về khóa cứng ngắc luôn không nhúc nhích nữa không có hề bị trả cược gì hết nha mọi người đây đẹp không đây con này con số uh, mấy đó ta số 6 số 6 mình cũng bán 250 ngàn <clears throat> số 7 Shimano Alivio ngàn cối carbon thân kim loại <clears throat> cược 1.5 330 m, cược số 2 100 m, cược số 3 65 m. Đó. Ok. Rồi. Khuyên ra cược còn đẹp. Mô bình động sai thực 1000, máy đời mới sản xuất uh, Malaysia. Ok. Sản xuất Malaysia. Ngoài hình thì còn tương đối. Mọi người xem ngoài hình cho mình nha. đây máy mượt khóa này khóa cứng ngắc không bị trả cược này máy thế này thì đòi gì nữa quá chuột rồi con này con số 7 mới bán 220 ngàn 7 220 8 một em Suzumi sản xuất ở Hàn Quốc đấy thấy mượt không đó xả cối này à quên xả cối đấy chứ quên đó máy rất là mượt nha đó khóa này ok rồi bài này là cái gì đây cái gì đây số 8 số 8 mình bán ba trăm rưỡi nha mọi người 8 350 chín một con riêu bi ô <laughs> con đến đây luôn đây nó có tắt ta không tắt rồi không hiểu giống mình hiểu cái này lắm đây máy thì rất là mượt nha mọi người máy rất là mượt yếu yếu đây xả mô pin đây ruby ALS SS700 ruby đây cái này sản xuất ở Nhật sản xuất ở Nhật dòng máy cầu đáy ở đấy không biết nó bị mất cái gì ở đây này mất kia à, mất kia kiểu giống kiểu kia kia kia kia kia đấy này mọi người này kia rầy như thế này này bắt để gạt qua gạt lại này đó như cái này là để khóa để xả cối như vậy kia rầy để xả cối như vậy mọi người mất cái miếng nhựa này thôi nha chứ không phải là mất chức năng đâu nha mọi người đó <clears throat> thì vì uh, mất miếng đó mình sẽ bán rẻ cho mọi người con này bán uh, à, 500 Số 9 500 ngàn Cái đó về để cái gì chế vào sử dụng được Ngon thua 500 10 Bán tam 1 ngàn đô tê đi đi Design for Cái gì Professional Là đi thiết kế chuyên nghiệp Của Shimano Dòng máy cầu biển Cầu đáy Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Đó đó, vảy rất là mượt nha mọi người xả cái này đang xíu này đấy vảy rất là mượt đó ngón này này nói chung là con này là từ đầu tới đuôi từ trên tới dưới cái gì cũng gọi là chuyên nghiệp hết đó đúng là đẳng cấp chuyên nghiệp thiệt Shimano nha mọi người Nhìn, nhìn con máy đại chứ Siêu đã luôn nha Đây Con này con số 10 bán 900 nha mọi người Cũng kết thúc video của mình rồi Ai mua hàng thì thì mình là Số điện thoại trên tiêu đề để chốt máy Mình không có chốt máy qua tin nhắn Cảm ơn mọi người nhiều